chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh bất động sản tiềm năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái dự án à, dự án tên là Lagona Bình Châu à, thuộc à, Bà Rịa Vũng Tàu à, là một khu du lịch à, bao gồm rất là nhiều biệt biệt thự nghỉ dưỡng và theo à, là một quần thể à, du lịch nghỉ dưỡng tại à, khu à, du lịch Láng Hàng à, thuộc à, Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu thì à, sau đây à, Phước Sửu xin mời cả nhà cùng với Phước Sửu tham quan và tìm hiểu rõ hơn về cái dự án khu dân cư này nhé rồi à, chị Trang ơi ở đây là cái cầu à, bắt ra ra biển hả chính xác cái cầu này là cũng đang là chủ đầu tư đang làm một cái cầu tạm thôi à. còn sau này mình sẽ hệ thống có ba cái cầu chính thống sẽ làm ba cái cầu đẹp để ra dự án ở ngoài này à. còn cái cái cầu này là mình đang tạo để cho mọi người có một cái trải nghiệm còn cái nhà hàng này cũng là nhà hàng tạm ha à, dạ, ra gần biển là có một cái nhà hàng phải không nhà hàng này là nhà hàng tạm còn tới đây nhà hàng của mình là nhà hàng mang hướng là năm sao nó là một kiểu khác oh, còn đây toàn bộ là nữa. chúng ta sẽ làm để chúng ta có cái không gian để chúng ta uh, dẫn khách chúng ta tổ chức event mini event tất cả thể ở trong đây khoảng chứa khoảng sức chứa khoảng hơn 300 khách này à, vậy là ví dụ như mà khách hàng à, hoặc là giống như là trải nghiệm chính xác thể ra đây là cái cắm trại đúng nè, rồi chính à, xác rồi nè, đúng rồi à, ăn uống dịch vụ đúng rồi mọi thứ ở đây luôn đúng rồi chính xác và xe thể có bãi, bãi đầu xe ra gần tới rồi luôn. đúng rồi dạ thì à, ở cái bãi biển này cũng khá rộng không thì em thấy chính bãi xác. biển rất là rộng bãi biển của mình đã dài khoảng gần 800 mét 800 đường bờ biển đúng rồi chính xác à vậy chị Hà thì à, cái à, khoảng biển này đã nằm thuộc vào trong cái dự án của mình luôn chính xác của à. dự án mình luôn á à vậy thì đây những cái không gian là mình tạo ra để cho mọi người trải nghiệm đó có nghĩa là có thể ăn uống BBQ ở ngoài này wow. rồi là cũng có hệ thống tổ chức event sự kiện ngay đây wow. rồi mọi người ra tắm biển để vào đây để nghỉ ngơi này thư giãn ha quá đẹp ha quá mát luôn rồi thời lát chúng ta sẽ ăn trưa ở đây bây giờ mọi người ra biển nhá rồi mình cùng với chị Trang rồi ok mình dạo ra biển mình dạo ra biển nhá đúng rồi cái cái không gian thì để lại giữ lại vẫn rất là đẹp luôn à, cổ. đúng rồi cái, <laughs> cái đúng rồi là... không nhưng mà cái thiết kế sau này cũng sẽ theo cái hướng như vậy đó dạ, cái dạ. hướng sẽ rất là đặc trưng cái điều đặc biệt ở đây á ừ. em thấy là biển là có hàng dừa nó giống như mà à, <laughs> đi du lịch ở những cái à, ốc đảo Hawaii đây sáng mà ngồi ở đây rất là đẹp nè mọi người ngồi uống cà phê rồi ăn sáng ngay ở đây luôn này là đúng đúng như như như mình nói luôn á chị ở đây cái là bãi cát tự nhiên hay là sao đây đây là đẹp? đây là đang cát tự nhiên cát và tự bên nhiên bên bên mình có làm kè để lài thì nó nằm ở bên dưới wow, dạ còn ở đây là tự nhiên nha dạ cái bãi tự nhiên luôn dự án chúng ta ngay trên cái xe kia kìa à, đi đi xuống tận cái đồi ở đằng kia wow. đó đúng rồi chính xác qua wow vượt qua cái đó là kết thúc dự án của chúng ta à, tổng mặt biển của mình à, dự án danh Lagona của mình là 800 mét, mét. Ha. còn nguyên cái phân khu chúng ta đang đứng là 17 hecta mười bảy hecta chính xác dạ. cái phân khu này là sẽ triển khai giai đoạn 2 giai đoạn 2 dạ. sẽ là gồm condo theo hâu theo và và biệt thự lớn dạ. á, với diện dạ. tích lớn với diện tích lớn đúng rồi dạ, cái những cái sau này những cái căn này là view biển này nó có những căn khoảng tầm 1 ngàn mét vuông ở ừ, đúng rồi trực dạ, diện biển dinh thự dinh thự đối đối diện à, có đến 400 500 700 800 1 ngàn Dạ Hôm nay là thủy triều lên Hôm nay thủy triều lên Cho nên là sông lên và trong khu rừng nước nó lại rút nước đi Nhưng nó rất là tự nhiên vậy đó Nghe mọi người nói là ra đến 50 mét thì nó mới lên lên đây của mình Dạ Còn nó rất là lài dạ. Biển này là rất là lài cái cát này là tự nhiên á hoàn toàn tự nhiên cát tự nhiên luôn chị nè còn ở, ở những chỗ này là mình có bồi thêm ở cái góc dưới này thôi à bồi thêm còn những cái bãi đây này là tự nhiên cát tự nhiên hết cát tự nhiên của Dù là bên mình mà mới trồng hai mình trồng mình trồng cũng mới trồng năm ngoái à mới năm ngoái mà có đàn ừ. rất là đẹp phải không đúng rồi tới sẽ bắt đầu sẽ triển khai qua năm sẽ bắt đầu làm sang khu này à, cái điều đặc biệt của bên mình là trước khi mà ra cái dự án cái phân khu 2 ừ. này thì mình đi qua một cái khu rừng đước cái chị đúng cái này em thấy đi lên những cái chiếc cầu gỗ đó à, đúng rất rồi. là đẹp luôn ừ, và cảm rồi. giác như mình đi giống như một cái giữa rừng nguyên sinh đúng mà rừng đước nguyên sinh đó cái buổi chiều hoàng hôn á, thì thường ở đây có những cái cảnh mà mà sau này mọi người trải nghiệm rất là hấp dẫn này dạ. cái chiều hoàng hôn ở biển ở cái cái cầu kia á, cái nước sông nó lên cao và cái ánh mặt trời nó xuống các bạn chụp những cái thước ảnh ở đây rất là là, là phê à. còn ra khu rừng nước vào buổi chiều tà cò trắng nó về phủ kín cả khu rừng wow. và nước cũng cũng lên thủy triều nó lên và cái nước nó nó mênh mông vậy đó dạ. thì chúng ta sẽ có trải nghiệm ví dụ như mọi người có thể câu cá bắt cá hoặc là thậm chí là khi nó cạn thì bên này cũng xuống như mò cua bắt ốc gì đó nó wow. có những cái cái thực tế như vậy dạ. cái này mình đang tạo những cái kè để mình giữ giữ cát á chị để mình bồi đi cái, cái đơn vị vận hành là Windham á rồi, thì Windham sau này họ Windham á thì họ có ờ, vận hành và họ vận hành hết đúng rồi trong cái câu chuyện của mình là toàn bộ cái phân khu mình giao cho họ là họ cải tạo và đảm bảo chuẩn 5 sao luôn bãi biển nó phải sạch nó phải đẹp và họ đưa những cái hệ thống dịch vụ của họ vào đây à, thì toàn bộ những cái tiêu chuẩn từ xây dựng từ những cái yêu cầu về kết cấu của họ là mình phải đi theo hết á yeah. Vâng, chính xác còn bây giờ chúng chúng ta vì sao nó có một cái hay ở chỗ là hôm nay khách đến khách sẽ thấy là nguyên sơ của chúng tôi nó là như vậy và vâng. và cái giữ ở đây là chúng tôi vẫn phải giữ những cái gì là nguyên sơ còn chúng ta sẽ tái tạo nó theo một cái thiên hướng là đẹp và chuẩn để sau này chúng ta khai thác dịch vụ nó tốt hơn và mọi người sẽ hưởng những cái gì đấy nó nó nó nó nó thỏa mãn hơn á thì cái kết cấu những cái khu này và các tiện ích cụ thể là nó sẽ rơi vào tầm tháng 4 năm sau chúng ta sẽ có trọn bộ cho toàn dự án trọn vẹn cả thiết kế cả tiện ích cả những cái tivi tức là sâu cho khách hoàn toàn luôn đến thời điểm đấy cái sự hấp dẫn nó sẽ lên rất là cao dạ. cho nên những khách hàng mua tại thời điểm này lý giải cho họ là anh chị sẽ được hưởng những cái chính sách giá tốt dạ. những cái sách ưu đại chiết khấu tốt như sang thời điểm đó thì có thể là cũng chưa chắc đã đã tồn tại những cái suất như vậy để để cho khách đâu cho nên là đợt này chủ đầu tư sẽ ra những chính sách tốt nhất yeah. Dạ. cho khách mua tại thời điểm này yeah. Dạ. còn sang thằng tháng tư á, thì mọi người sẽ nhận được một cái bộ full mm. nó sẽ đẹp đủ toàn bộ câu chuyện để nói đủ hình ảnh đủ tài liệu tức là không thiếu một cái gì hết cho chúng ta để chúng ta chia sẻ với khách và đến khi đó dự án chúng ta còn đẹp nữa dạ, chúng ta sẽ tốc độ xây dựng và phủ cảnh quan nó rất là nhanh ví dụ như là cái khu hồ bơi tầm khoảng 2 tháng nữa chúng ta sẽ làm đẹp luôn cái khu tiện ích của khu A sẽ lên rừng lên cỏ tức là sẽ làm sạch sẽ và tốc độ xây dựng cũng lên sẽ rất là nhanh Dạ. khu B sang năm cũng sẽ bắt đầu là chúng ta làm luôn làm căn mẫu khu B trước ha những cái biệt thự sẽ có mẫu trước vào năm sau để cho khách trải nghiệm còn nếu như tại Seoul Hồ Chí Minh mình cũng làm những cái căn mẫu nội thất bên trong á. Đó, ở Hồ Chí Minh là mình có, có luôn. Ờ à, đúng rồi. Có thể là mẫu cho condo theo hay hotel gì đó. Yeah. Dạ. Thêm một số cái, cái cái cái chất lượng nội thất để cho khách cảm nhận là cái nội thất chất lượng nó là như vậy. Yeah. Dạ em à, em thấy cái đợt đầu à, có một cái điều rất là ừ. hay ở cái dự án bên mình á là có pháp lý và có sổ chính xác dạ à, cái điều đó là bây giờ là đã là pháp lý đã hoàn chỉnh hết toàn bộ đúng rồi chưa? Tức là bây giờ là pháp lý của khu, riêng phân khu A 169 căn là pháp lý đã ra sổ từng căn rồi. Yeah. Dạ. Còn ở đây là ví dụ như cái cái giấy phép xây dựng đủ bán hàng thì mình có sẵn từ lâu rồi. Yeah. Dạ. Chỉ có cái 169 là mình ra từng sổ. Coi như bộ pháp lý là chính xác, chính xác, chính xác, đúng rồi. Yeah. Dạ giờ mình chỉ có việc là bán hàng thôi chính xác đúng Khách rồi hàng vào à, nếu mà thanh toán nhanh cũng có thể là chính xác được luôn cái đúng cái, rồi cuốn sổ của chính xác tay luôn đúng à, nếu mà mua gọi là mua biệt thự nghỉ dưỡng ừ. sát biển đúng pháp lý nó chuẩn như vậy thì không còn gì bằng nữa phải không đúng rồi chính xác yeah. Dạ. nghĩa là khách muốn nhận nhà ngay để ra sổ là có luôn yeah. Dạ. còn sổ thường trao đấu trong vòng 6 tháng theo cái quy quy trình về pháp lý nó có những cái bước chuyển giao ấy, thì yeah. cái dạ. đấy theo quy định chung rồi yeah thì mong muốn ở của khách hàng ở đây là thường thường là à, mua và cho thuê lại ừ. đơn vị uh, Vinfarm của mình đó là uh, vận hành theo cái hình thức nào và uh, chia sẻ cam kết lợi nhuận như thế nào thì cái cái phần mà như mình nói á để chi tiết cụ thể thì sang tuần sẽ có thông tin chính thức dạ nhưng mà đâu đó về ví dụ như chia lợi nhuận thì mình có thể chia sẻ theo chương trình 75 25, 75 khách hàng 75 và chủ đầu tư 25 tất cả sẽ minh bạch tức là ví dụ như Winham họ sẽ có đưa những cái hệ thống kiểm toán như Big Four vào yeah. Dạ. sẽ làm rõ câu chuyện để cho khách hàng yên tâm yeah. Dạ. là nó có sự minh bạch nhất định để khách yeah. Dạ. yên tâm để khách có thể khách đầu tư yeah. Ờ, chia sẻ lợi nhuận luôn và Đúng tất cả những cái căn một số khu là khách hàng rồi và thể... có những cái chính sách ờ, cho khách khi tham gia chương trình thì cái chuyện đó chúng ta cũng làm rõ là khách ờ, tham gia cho thuê với không cho thuê nó sẽ khác nhau như thế nào dạ rồi. và một điều mọi người yên tâm khách yên tâm là khi khách mua bất kỳ sản phẩm nào của dự án thì khách sẽ được sử dụng hết toàn bộ cái tiện ích dạ. nguyên dự án chứ không chỉ riêng khu nào hết dạ sử dụng chung tất cả tiện ích và do nguyên ham là người chính xác do nguyên ờ. ham của ren miễn phí và không mất một cái chi phí nào trừ những dịch vụ mà thu phí dạ. thì khách hàng sẽ trả phí sẽ trên cái chương trình được chiết khấu ví dụ như ờ. giảm 10 đến 15 phần trăm gì đó dạ. thì cũng sẽ có mức như vậy dạ. nó sẽ có những sự khác biệt như như thế ví dụ như khách không tham gia vận hành thì Ờ, khi trả những cái khoản thanh toán chi phí thì họ có thể thấp thấp hơn những cái khách mà tham gia vận hành chẳng hạn à. thì họ sẽ có những cái câu chuyện riêng để cho khách lựa chọn dạ rồi quá tuyệt vời khi sở hữu ở đây là không ngại gì về pháp lý Đúng được và cam kết cho thuê Chính xác. và thứ ba là một trong một vùng cam kết một cái tiêu chuẩn năm sao yeah. Dạ. và cái khu nguyên sinh tất cả mọi thứ tự nhiên ở đây sẽ được giữ em Bởi thấy vì... Ừ. dạ. ừ. trong à, nói về gọi là khu rừng nguyên sinh thì em thấy ở đây hiện tại nó còn nguyên sinh quá và dự kiến sau này khi mà mình hình thành và phát triển thì à, mức độ à, phần trăm mà xây dựng được khoảng bao nhiêu tức là về nguyên chương chúng ta là chúng ta không có tỷ lệ xây dựng ở đó có thể chúng ta dựng những cái những cái tròi yeah. Dạ. những cái mang tính chất là chúng ta sẽ không đưa công tác xây dựng vào trong đó nhưng như chúng yeah. Dạ. ta có tái tạo và cải tạo thôi nếu đâu dạ. đó có thể bạn hình dung là tầm tỷ lệ 10 20 phần trăm gì đó nhưng mà mang tính chất là chúng ta không xây yeah. mà ví dụ như trục đường thì chúng ta hoàn thiện này vì những cái tròi mang tính chất dịch vụ chúng ta dựng nên theo một cái mô hình này nhất định nào đó cũng sẽ không mang tính chất bê tông đâu Đúng. có vâng. thể là mang tính chất như các bạn nhìn thấy đây lợp lợp ờ, lá dừa dừa nước chẳng yeah. Dạ. hạn hay một cái gì đấy để khách tạo một cái cảm giác thiền yoga yeah. Dạ. wellness gì đó yeah. Dạ. thì đó sẽ là mình phải nhờ vào những cái đơn vị dịch vụ spa tốt có yeah. thương hiệu để họ vào họ tư vấn rồi triển khai cho, cho em hỏi sơ qua là tổng cả rừng nguyên sinh và cái dự án bên mình thì tổng bao nhiêu hecta hiện nay là bạn hình dung nếu tổng đúng nghĩa pháp lý bây giờ chúng ta chạy giai đoạn một là tầm hơn 40 hecta 40 hecta còn giai đoạn mở rộng thì đấy là câu chuyện tiếp theo chúng ta tiếp sẽ nói chính xác vâng, thì tại ở đây là một cái khu quần thể quần thể uh, nguyên mặt tiền bờ biển ừ. uh, trải dài mặt tiền biển 800 mà đến 40 ừ. hecta đúng rồi quá rộng không chính xác yeah. Dạ thì uh, cái uh, tất cả các giai đoạn mình là dự kiến như nào đi vào hoạt động nó không ờ, nếu mà để đi vào hoạt động cái giai đoạn 1 á như chị nói là đâu đó vào cuối 2023 dự kiến là cuối 2023 chúng ta sẽ mục tiêu là sẽ vận hành hết toàn bộ dự án này cho cái giai đoạn à, khu A và phân khu B còn cái mở rộng thì chúng ta sẽ bàn sau ha còn còn teo thì sao đó cũng sẽ đi vào cái hệ thống như vậy luôn có nghĩa là phân khu B này qua năm đầu năm sau chúng ta sẽ khởi công sẽ xây dựng chính xác nên là chúng ta sẽ sẽ làm vào cái, cái này toàn bộ khu này mình gọi một tên là Laguna thôi chứ còn cái, những cái con khu thì nó đặt tên khác nhau. hiện nay là tạm thời khu A chúng ta sẽ gọi là Winham Grand Laguna Bình Châu còn nếu cả nguyên cả khu này cũng tức là ở đấy là một câu chuyện chúng ta sẽ viết một cái câu chuyện khác cho tổng thể thì cái tên nó có thể vẫn giữ nguyên nhưng cũng có cũng có thể là nó có một cái sự thêm phát nào đó nhưng mà Winham Grand Laguna Bình Châu là nó sẽ sử dụng cho dự án của chúng ta bởi vì cái Winham Grand là yêu cầu của bên ờ, vận hành tên họ phải đặt trước còn Laguna Bình Châu là một cái câu chuyện riêng của dự án chúng ta rồi ví dụ như bây giờ tên miền cho dự án hay là laguna bình châu com